hiện ngày nay con nó học cũng được một đứa đại học rồi trời chúc mừng ông một đứa mới có học lớp 12 12 thôi thôi thôi được rồi được rồi con ông là một đứa đó, học đại học vâng ở mấy ba này rồi là một đứa học 12 luôn vâng Ủa giờ là Vậy là, là ông, ông có con trễ quá Ủa ông ông ông ông 96 con ông lớp 12 là Năm nay 19 tuổi Là con 19 tuổi hả tôi tới 12 đứa con cơ mang đứa vợ nhiều mà vợ chết mới lấy vợ khác không phải là chồng đôi vợ ba như mọi người à. ví dụ bà này không xấu số chết rồi hay là sang ngang thì tôi lại kiếm người khác nuôi con à dạ con uh, xin chào ông ạ à. dạ dạ chào bà bây giờ anh bưng bách tôi làm ông tôi làm em mọi người răng em chưa có à răng em chưa có răng em chưa có mọc ông nói là à, đừng kêu bằng ông kêu bằng anh thôi răng em chưa có mọc <laughs> ông dễ thương quá nhỉ ông 96 tuổi rồi đó hả 96 tuổi rồi dạ vậy là bà là 60 tức là thu ông tới ờ, ba con giáp 36 tuổi 36 tuổi là ba con giáp nhưng mà ông hay quá không không có hay tôi giỏi chứ không có à, <laughs> ngày xưa ông làm công việc gì ông hồi trước thì em làm thợ tiên nhưng thời thấy nó bó buộc quá thôi em lại đi ra bán các thứ sữa đậu lành rồi ra xe rau má rồi bánh kem rồi bánh gỏi bây giờ thì ở nhà chăn nuôi dạ chăn nuôi nữa chứ dòng cao su nữa trồng cao su nữa á vâng nên bà này dòng gần 10 năm cao su đi về không có một nước mà uống nữa. tôi có nhà ở sài gòn bà này bà nói thôi ông phải cho tôi về sài gòn cho con nó đi học ở mấy bà này được hai đứa hiện ngày nay con nó học cũng được một đứa đại học rồi Trời chúc mừng ông Một đứa mới có học Lớp 12 12 thôi Thôi thôi được rồi được rồi Con ông là một đứa đó, học đại học Vâng Ở với ba này Trời là một đứa học 12 luôn Vâng Ủa giờ là Vậy là, là ông, ông có con trễ quá Ủa ông ông ông ông 96 con ông lớp 12 là Năm nay 19 tuổi Là Con ông 19 tuổi hả? Tôi tới 12 đứa con cơ còn hai ba dặm con lớn nhất của ông là bao nhiêu bảy mươi mấy tuổi bảy mấy tuổi con lớn nhất của ông là bảy mấy tuổi con nhỏ nhất là hiện nay là 19 tuổi ừ, ờ, 19 tuổi ông thiết là sư, sư phụ, phụ. cực khổ nuôi con nuôi vợ nuôi con mà lại nói cuối, cuối cùng mang đứa vợ nhiều mà vợ chết mới lấy vợ khác không phải là chồng đôi vợ ba như mọi người à nếu bà này không xấu số chết rồi hay là ừ, sang ngang thì tôi lại kiếm người khác nuôi con à tức, tức là tổng cộng ông có mấy mấy bà hiện nay thì có bốn bà nhưng mà dơ rớt còn không kể bao nhiêu Trời rớt là không kể bao nhiêu nha thôi bây giờ mình tập trung vô bà này đi qua thì tôi không biết tôi nghèo chỗ đó mà tới ngày nay tôi vẫn còn nghèo đến tới giờ này nghèo quá tại vì á, là vì ông nhiều nhiều bà nhiều con thành ra đúng là khó khăn về mặt kinh tế không à nhiều bà nhiều con đúng thì người ta làm người ta ăn chứ tôi cũng trả thì nuôi mình trở lại cái câu chuyện rằng là ngày xưa ông và bà gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào và yêu nhau như thế nào ạ à? Dạ cô nói thì thì là nói vui mà nói đúng sự thật dạ là bà vô là năm chín tám mươi chín mà đến năm 93 bà có một lần chồng rồi đi làm kinh tế là chẳng may bị mất thì một nách bà là nuôi ba đứa con nuôi đứa cháu là bốn không nhà không cửa không anh em không nương tựa thì bà tự đi trải kiếm chưa vô đi sinh giỏ chén cho đến cái năm 95 thì là vô tình là cũng thấy cái ông cảnh ông này thì cô thì cũng không biết nói thẳng là vậy hay là cái duyên cái nợ của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi chờ này chờ gặp lại thì cô thấy ông là gánh hai cái thùng cơm heo mà nặng nặng ơi là nặng luôn mà cái xương á còng xương sống cống xương sườn để nhằm cái bảy cô làm đó mấy năm luôn á khỏi tham món quê hương anh em vậy đó rồi ông có nói vậy nè tôi đi trước năm bốn năm bốn bảy gì đó mà chờ không về quê hương đất tổ không biết cha mẹ anh em thế nào tôi không biết đó lắm lúc cô cũng nói thế là ông mất gốc ông mất gốc cho nên đời ông cứ khi nào cũng khổ thì chờ ông nghe tôi đi ông sẽ về quê một lần mà ông không có tiền tôi cho ông mượn đó ông buồn chờ tôi chả lẽ vậy mà tôi đi lấy uh, lấy tiền bà tôi không sao tôi cho ông mượn chứ tôi có cho cho ông đâu mà lấy được, được tiền tôi từ đó ông về đến năm 99 thì cái duyên á về với cô giờ cô làm sao đây cái lương tâm cô không bỏ được cái cảnh này thì không có ai giống cô đâu cô quen <laughs> ông đem về mẹ anh em bạn bè ai cũng chê hết luôn ai muốn sao lấy chồng già vậy rồi ra ông chết hay đi khác rồi làm sao thế thôi mẹ ơi mẹ gả con rồi con còn khó đã con rồi thôi lần chờ cho con quyết định đi sướng thì con nhà khổ con chịu lúc mà bà lấy ông á là năm đó bà mà bao nhiêu tuổi năm nay mới qua 37 tuổi chứ 37 như vậy là hiện nay là bà mà có con riêng đúng rồi mấy người con bà có hai ba người con riêng ba người ba con, đứa con gái. rồi hai người con với ông dạ đúng rồi là năm có năm rồi bà làm gì để mưu sinh lo cho năm người con đó coi như hiện tại là ba người con gái của cô giờ này có gia đình có công an việc làm hết đó. quá mà cũng có nhà có cửa hết còn trước khi ông về ừ, cô về cô ở với ông thì là có hai đứa thì giờ hiện tại cũng đang cái nhà của cô đang ở là hai đứa cũng đang ở trong nhà đó đến năm 2001 là bắt đầu có bầu cái thằng thằng cu đó thì đi về giàu tiếng về trến làm anh mất 7 năm trời mà không có một đồng nào vô hết chỉ có ra không điều gì để uh, cô thương ông đến mức như thế cô thương ông là biết sao thứ nhất là cái duyên hai là cái nợ của cô là nhiều nhất kiếp trước cô chưa trả được nợ cho ông thì giờ cô nghĩ là cô phải trả nợ cho hết thứ hai nữa ông có tâm vợ với con với anh em hàng bạn bè hàng xóm hết coi như ông này là ông tuyệt trên tuyệt không từ nhỏ tới lớn không có gây lộn đánh lộn với ai cả nói thì biết nghe ai nói quá thì bỏ thôi không cô có bao giờ gặp 10 người con trước đây của ông không ạ có cô gặp được hết dạ cô gặp hết cô lo hết hiện giờ các ờ, anh chị đó như, như thế nào nói chung là hồi xưa đó thì ông có một cái nhà cô thì nói trước với ông là nếu mà ông ở với tôi là ông không được bán nhà ông còn ông mà bán nhà ông là tôi không bao giờ tôi ở với ông con nhà ông á thì có sao nói gì anh khổ hết đứa nào cũng khổ luôn suối ông không được thì anh suối cô dì ơi dì dì bộ ba bán nhà đi cho con vốn con làm ăn tức là cô nói nè nếu mà các con muốn vậy nó sau này đừng trách dì nha dì nói ông này ông về ông kêu giá cái nhà của ông giá bán nhiêu đi tôi lấy lại chứ tôi không bao giờ tôi bán cho người khác thế là ông bán được 600 triệu thì là ông bán 600 triệu thì cô vừa thôi ngưng tôi bán nhà quận 12 của tôi tôi đem về tôi chia cho ông chia cho con nhà ông như tôi không cần biết còn nhiêu tôi lấy lại thì trong số đó là cái tiền phần của ông cái tiền hai đứa nhỏ là cô không phải trả rồi còn cô chỉ trả cho cái con đó thì cô lấy lại cô sang tên cô đó cô mua lại căn nhà đó cô mua lại căn nhà đó cái nhà này là mồ hôi nước mắt của ông đổ sư còng xương sống cống xương sườn đổ vô xây dựng mà giờ còn có 50 mét vuông bảy căn nhà cơ đó giờ này còn có 50 mét vuông cho nên là cô biết thế là cô lấy lại khi nào ông nhắm mắt xuôi tay nằm trong cái nhà đó quyền tôi muốn làm gì là mà mấy đứa con nhà ông hiện tại giờ này con cũng cô cũng có nói cũng có biết là ganh đô với cô thiệt nhưng có bao giờ cô nhỏ ngông ba mươi mấy tuổi hai ba con giáp như thế khó khăn như thế rồi có mâu thuẫn giữa gia đình ông như thế có bây giờ mình định chia tay với nhau không cô cái đó là cô không bao giờ có từ cái hồi mà cô đi làm ở trên ờ, bình dương với ông á cũng vợ chồng có thích mít nhau nhưng mà là cô không cô nghĩ vậy thế này nè là ông không có anh em không có cô, con cái thì thế là cô không bao giờ cô chỉ biết là nguyện lòng là làm sao ở với ông cho trọn cuộc đời ông mù này con trên bình dương có thấy gì đâu cô chở ông biết chở thằng nhỏ đi bị xe đụng thì cô bị cái chân rồi cô đưa vô bệnh viện à, quận 12 hai đó cô với cũng sẵn cô nói ông ơi ông chờ ông đi khám mắt đi nếu mà mổ mắt được thì tôi ráng tôi mổ mắt cho ông sáng thì tôi được nhờ còn nếu mà có lỡ đuôi đó thì tôi làm cho ông đôi mắt suốt cuộc đời luôn không bao giờ tôi để cho ông tôi khẳng định vậy mà mười mấy năm rồi mắt mờ lại rồi ông còn nói sao ra mới mổ được con thôi mai là ông mở mắt ra ông nói bà ơi mắt tôi sáng rồi chứ rồi không có tiền nữa lúc đó có 10 triệu không có tiền nữa cô phụ chồng làm sao được ông cô nói ông mượn tiền đi rồi ông bổ cô mắt nữa đi rồi tôi làm tôi ráng tôi trả nợ bợ người ta thì trả nợ trả công đến khi cô phải bán nhà cô mới trả được bán nhà luôn cũng phải bán nhà Để mổ mắt cho ông lại mổ mắt cho ông lần nữa đó rồi mắt ông sáng lên yeah. Dạ. một người phụ nữ chịu đựng đó biết chắc sinh quá khó, nhiều biết chắc rằng khổ biết chắc rằng mọi thứ nó không tốt thuận lợi với mình nhưng vẫn chấp nhận vẫn chấp nhận mở mắt rồi tôi mới ra hà nội anh em tôi mừng lắm đó là cô cô nói vậy nè thôi ông ơi ông làm gì làm cuộc sống không ai cho ai cái gì chỉ bính bản thân mình cho mình thôi thì mình dán đi cố gắng đi cơ con biết không cô lúc đó nè chồng già lại còn mù con còn nhỏ này cơm không có gạo không cái gì cũng không nhưng mà đến giờ này cô vui rồi thứ nhất là cô có ờ, cái hạnh phúc là chồng con con được ăn được học đến nơi chồng có chồng bên cạnh đấy là cô là có hạnh phúc nhất nể phục cô thật á thật ra là con không thể nào con hình dung ra được cái cuộc sống của cô cũng như là cái nghị lực để mà cô vượt qua cái giai đoạn đó đúng như cô nói đó là chồng thì già mà không phải là già bình thường 80 tuổi là mới có thêm một một một một bạn út thì con con hỏi chú ấy, 80 tuổi là sức khỏe nó cũng đã rất là là là là xuống cấp rồi mà mắt thì lại không thấy đường mà cô thì là một đàn con làm sao mà cô có đủ cái nghị lực và đủ cái niềm tin để cô có thể vượt qua được cái giai đoạn đó đi bán về tôi nằm ngủ bà cũng hỏi chúng nó cho ăn cơm chưa thế cái bây giờ này lương tâm của cô chỉ đánh một cái lương tâm thứ nhất sống vì chồng vì con thế thôi không có nghĩ mình có cái giai đoạn nào mà nó nó cùng cực đến mức mà cô muốn buông xuôi hết tất cả bỏ đi không cô không hiện tại cô có nói à, có năm tết không biết năm tết ừ, của năm 2002 sao không có một hộp gạo không có một hộp ờ, miếng thịt không có con cá không có một đồng tiền trong người luôn nói với ông ông nói sao ông ơi giờ tết nay mình không có gì ông trời sao ông ông mà thôi mà kệ nó đi bà để tôi về dưới đây tôi đi mượn mai có bà hàng xóm bảo tôi tao cho mượn 10 ngàn ông cho mượn 10 ngàn cho ông đi xe buýt ông xuống ông đi mua thiếu mua thiếu nói thiệt mấy cái năm đó là cô ở trên bình dương à, năm giờ chiều là cô đi vô trong lô cao su đó như người ta là đi ăn cắp mũ đó nói thiệt là đi ăn cắp mũ. đến 5 giờ sáng về được 5 đồng 3 đồng chạy xuống đi bán mua về cho chồng cho con ăn sao mà cô không có chuồng bức ạ à? cô không bao giờ nghĩ bù bỏ ấm không có bây giờ là cuộc sống của mình kinh tế của mình là đã ổn định rồi đúng không cô hai bữa đi để cái xe gỏi là đủ rồi xách cái xe ra là cô có cơm ăn cô không có sợ mà bán bán gì bán gỏi khô bò đó tức là bán gỏi khô bò mà nuôi con học đại học dạ đúng hả? rồi cái xe đó mà nuôi con đại học nuôi con lên 12 giờ này đó bây giờ một người đang học đại học một người đang học lớp 12 không một người đại học thì chờ cái con đứa con gái á còn anh con nói vậy này mẹ ơi con không đi học đại học nữa cho con đi học nghề mẹ chịu ý con mẹ nguyện vọng của con là phải làm sao học hết 12 cho mẹ à, chờ cô lại đang nuôi cái thằng 12 nữa đó cô nói rồi thôi chờ các con ráng đi bố đó chờ hiện tại là năm nay là bố mẹ không cho bố đi làm nữa chỉ mình mẹ với lại đứa con dâu mới mới về mới về ở là nói đây anh chị em mình <laughs> cười à, hai đứa anh hai đứa con gái đó anh ở với nhau vậy thì cô nói rồi thôi nếu mà các con không có con không có nó thì là các con làm tình bạn trăm năm cũng được đi thì hai đứa thấy cũng thương yêu lắm thì cô thấy cái con nó cũng được lắm con nó mới mẹ ơi mẹ cho ba nghỉ đi cho con đi bán với mẹ chứ còn để bà già quá rồi đi ra khổ lắm nó cũng có cái tình thương hay sao có nắng thì đỡ chứ mưa khổ lắm cô giỏi quá nha mình già rồi mình qua đời có mang được đứa đó mà ông là ông có nói vậy này bà ơi tôi ở nhà mà tôi nghĩ tới bà đến đi đến đâu đến đâu tôi thương bà lắm tôi nghĩ luôn đi bà buộc tôi ông ơi tôi nghĩ không được mắt tôi đang sáng tay chân tôi đang khỏe tôi đang làm được còn ông là không làm được ông nghỉ nhà giùm tôi đi trở về bố mẹ nó lo còn mình còn bán thì mình lo đỡ cho chúng nó một phần nào thì ăn uống đâu có bao nhiêu thì chờ nấu cơm với mì ăn được rồi trong trong những cái ngày mà cô chú đèo nhau đi bán gỏi khô bò như vậy á con xin lỗi là vợ con cũng không biết con kêu ông bà hay kêu cô chú đây nữa con hơi khó cũng được quá dạ tại vì con thấy sức khỏe của ông thì cũng cũng rất là là ờ, không có được tốt không biết là nó có cái sự cố gì xảy ra trong cái quá trình mà mình đi bán như vậy hay không nó mà có nhiều lần khoảng 5 đến 7 lần ông bị xe đục ồ nó mà phước nhà mình là cũng không sao té là cũng đau đau, đau phần mềm thôi rồi đi là thương không gãy xương nhất là bây giờ thì yếu lắm rồi giờ tự nhiên nó đau chỗ này rồi nó chuyển qua chỗ kia ông thấy bà đẹp không bà trà này cũng chưa có lấy gì là đẹp đối với đối với tôi đâu trời ơi không có đẹp hả không không đẹp, không đẹp. sao thương không đẹp sao ông thương chết vợ thì phải lấy vợ mà nuôi con thì lấy cái cái cái thứ tốt mà để mà nuôi thân nuôi con thôi chứ còn thì mà đẹp mà ra hoa với các người khác đi chơi chỗ này chỗ kia thì không ông có đẹp. kiểu là ông Phơ không cần là không người thánh son nơi lẹt như bà đẹp đó không mà không đẹp đó đẹp từ tâm hồn đến nghị lực đó không có bây giờ nhà cửa cái gì cũng bà ấy làm cả cái con người thôi để nói cho <laughs> đừng nói nhiều từ từ vậy thì có bao giờ bà bị nghe một cái điều tiếng nào đó không hay về mình hay không có chứ cũng có một lần là bà ngay đi cầu số 7 đó thì ờ, là có một cái chị nó là có nói vậy thế này nè bà nó trẻ mà đi mướn ông già này đi bán để cho có tiền nữa chứ trời ơi nó Ủa? đó là cô lại biết nín chú lúc đó thôi đó đi ra là cô khóc rồi đến người ta nói bộ chắc là ông có nhà lầu xe hơi có tiền có bạc cái nhà cửa đi khác rồi lấy ông để cô đi khác thôi cô cũng khóc rồi ông trả lại một cái câu thôi bà ơi người ta nói thì mặc kệ người ta miễn tôi biết bà bạn biết tôi là được không cần đó cái lòng động viên của ông là vậy đến giờ này người ta nhìn lại người ta còn thấy xấu hổ luôn ông ơi ông ơi ông, ông nghe không nghe không tôi bây giờ thì tai nó không có được tính như mọi bây giờ lần con hỏi ông nè ông thương bà không không thương làm sao ở đến giờ này ông ông có thấy bà hy sinh cho ông nhiều không không biết tôi già mà bằng tuổi cha của bà này rồi tôi phải biết nhiều chứ tôi biết chứ tôi biết đủ miếng ăn miếng uống hoặc là đi bán đi giấc nào về hay là về bà cũng vẫn nhắc nhở ông đã ăn cơm chưa ngày nào cũng như người đó dưa bây giờ cũng thế thôi dạ chưa đấy bà này mà ăn uống ở ngoài đường một cái gì hết cả à? ăn sáng ăn nước cũng về nhà ăn mấy chục năm cũng thế không có chuyện ăn cơm nguội bà trẻ quá so với ông như vậy thì ông có sợ mất bà không không không tự tin quá trời quá đất luôn á không bây giờ lại nói về cái chuyện ông nào hay anh nào là muốn yêu bà này mà bà ấy thì để cho bà ấy quyền bà ấy đi mình già rồi mình cũng chết có đem đừng đưa đâu không sợ mất bà hả nếu mà sợ mất bà đâu có cho bà đưa mình tôi đấy người ta còn bằng trăm bằng mình biết mình là cái gì dạ thôi tôi kệ cô ơi nhưng mà bây giờ cô chăm một người lớn tuổi như vậy nè thì cái nết ăn nết ở rồi tắm rửa đồ này nọ là cô chăm cực không cơm á thì cô theo biết ý của ông là cô cho ăn ngay cái gì gọi là cô lo được là còn về cái việc mà tắm rửa là ông đang tự tôi tắm lo. rửa chứ cô chưa phải Điều làm cái đó hết được có bao giờ ông la bà không hả có bao giờ ông la bà không cưng muốn chết la cái gì đừng lớn tuổi rồi đánh giờ la giờ là người võ vu không làm những cái việc đó đến giờ tôi từ người lớn tuổi hơn tôi cũng phải nể tôi sát đất đi không phải nói kia Còn nể ông lắm á dạ ờ, bảy mươi bùa ba là sinh một người con bảy chín tám mươi thêm một người con nữa ông là quá là tuyệt vời không đúng phải giống tốt mới được chứ giống xấu không có được đâu bây giờ chạm vô chân giường cũng có bầu nữa chơi đi về thôi ông chạm vô chân giường luôn hả chạm vô chân giường của con thôi bây giờ mà bây giờ mà đi ngang đá vô chân giường cái là có không nè à? <laughs> anh cũng nhiều tuổi cũng cao rồi anh thấy người nào cao tuổi lớn chưa mà nói chuyện như tôi được không quá vui chứ cái vui nó sẽ là phổi ra à. nó không có bệnh hoạn còn cứ ngầm ngầm ngầm ngầm trời ơi chuyện này không nói nói chuyện kia nói hoài vậy nói bây giờ biết đâu ờ, có ờ, cô nào ờ, đi kế bên ông ông có đồng ý nữa không được được trời ơi được luôn. rồi được không mà người ta nói cha già gì là mất dịch nhưng mà không phải đâu ờ ngồi nói chuyện với ông suốt năm suốt ngày trông hết chuyện thôi bây giờ nè à, con xin phép được mời ông bà và cả chú Huyền Linh chúng ta hãy hướng lên màn hình để xem chương trình đã ghi lại những cái khoảnh khắc nào của ông bà nha cô gặp ông á, thì rất cực khổ á, chứ không có sướng gì một tay cô là che hết mặt trời luôn á nhưng mà đến giờ này á, thì là cô với ông là từ hồi là cô ở bình dương về thì cô với ờ, gặp ông thì ông có cái nghề này chứ điểm là ông không có cho bà đi bán rồi ông thấy bà cực sợ là ờ, bà không làm nổi thì ờ, đâu mà thôi mặc kệ làm được mà buôn bán là tôi thích ông cứ chỉ cho tôi từ đó là ông chỉ cho từ ly từ tí ông kiếm từ cái miếng này miếng kia ông đóng À, không có tiền mua xe đâu các con rồi ông cũng đi kiếm từ từ rồi ông đóng lại cho bà đi làm mà công nhận cái nghề của ông là ông thực tâm ông chỉ cần tiền hết cho nên là vâng. bà mới thích đó cái nghề của tôi á bây giờ là tôi chỉ làm được sáu 60 phần trăm đến bảy 70 phần trăm còn chế độ quý đó rồi từ trước là tôi làm một trăm phần trăm nào là từ đây là là là, là mía nè ngon lắm chứ không phải như vậy đối như đây là không làm cái gì đâu tôi sống gần hai đời người của chúng nó rồi mà bây giờ chúng nó chết hết rồi mới làm làm cái còn tôi còn tôi mới còn bốn đôi ba người nữa là nhiều là những người ăn ở ác đức cuộc sống nó chứ không cô phải tốt lành gì đâu mà không biết làm sao cho ông là chồng mình mà ông là già con năm nhỏ mình mình thì đánh vác xong rồi, để cho ông đi cho vui hai ông bà đi vui nói chuyện đầu năm nay là bà quyết định là bà cho ông nghỉ rồi ông có nói vậy này bà ông bà ơi bà cho tôi nghỉ mà bà đi bán là tôi không có buồn bằng lòng tôi cứ trong giờ này giờ kia đến đâu đến đâu tôi biết hết đó mà tôi buồn lắm bà ở nhà tôi buồn lắm thấy bà đi thì tôi tủi thân tôi vậy mà tôi không giúp được gì cho bà ông cứ tuổi ở một trời không như mình là chồng mình là cha mà không lo được cho vợ cho con ông cũng tuổi lắm đó chứ mà không sao mấy mẹ con đi công chuyện thấy ông ở nhà ông đi mua sâu ông té cái vô ra đó vô vô cống trời ơi về mặt mũi say sờ hết máu me tùm lum trời không biết làm sao nói từ đó tôi đi đâu thì tôi ông đi theo được ông không đi theo thì ở nhà thấy khổ bà chờ chỉ mong muốn làm sao cho ông khỏe giờ ở nhà đây chờ đang nói nè ông chỉ có ăn ngủ đi chơi về quê gà vậy thôi làm bận hàng là được bây giờ biết đi đâu à, mà ông cứ chứ mà không làm thôi chỉ cho ông ăn ở nhà nó mà ừ. nói quanh quanh mấy con nói đây các con á chờ hiện à ừ. cô chỉ mong làm sao là ông khỏe có một chút điểm tiền để lo cho ông về thì tuổi già sức yếu cái còn cô chả có nghĩ cái gì cũng là ham hố cái gì nữa nhưng mà tuổi già sức yếu mới dạy con từ nghèo mình thì yếu lấy tiền đâu nên cô cứ làm những cái, cái, cái lo cái chuyện đó thôi mà nói chung là như ông tuổi già thì vô bệnh viện thì không phải mất tiền thuốc thiệt nó mà cái tiền đi tiền uống tiền ăn những khác rồi làm sao nhưng cô ráng cố gắng cứ cố gắng cái gì cũng là không có sao hết thể ông cái là ông đến chín sáu tuổi vẫn còn khỏe thế này vẫn còn à, nuôi chim nuôi gà này kia à. à đấy vẫn cười rất là tươi đó là cái nể thứ nhất sức khỏe rất là khỏe thứ hai là nể cô một người phụ nữ chịu đựng có thể hy sinh thậm chí là cô có thể có nhiều cái lựa chọn tốt hơn nhưng cô đã chọn ông cô vẫn yêu thương ông chăm sóc ông cho dù bây giờ mình không phải là người có đầy đủ tất cả mọi điều kiện cảm ơn ông bà ngày hôm nay đã dạ tôi dạ, đã nói dạ ông khỏe quá hôm nay ông có muốn nói gì với bà không không không không ôm, ờ, ôm bà cái đi, ôm bà cái đi ôm ôm bà đi Trời ơi. mình bán ở cung đường nào cô cô thì bán như ba giờ cho đến 7 giờ là cô ra bà kè cầu nhiều Nhiêu Lộc á, cầu số chín lên cầu số 1 á. Câu sẽ kêu gọi quý vị khán giả hãy nhớ cái cung đường từ cầu số 9 đến cầu số 1 à, ờ, ở bờ kè Nhiêu Lộc. Rồi à. ờ, có thể ghé để ăn à, à, những cái dĩa khô bò ủng hộ Đó. cho ông bà. Đầu tiên là Vũ Linh với Ngọc Lan sẽ chiều nay xong mình ghé mình ăn đi <laughs> coi làm sao nha. Dạ.